Sinh dung chết diệm hùng thiên hùng chất ọ miền địa Bầu khu miền pháo Chiêu bun to dung như miền Lùng máy tung miệt nhê phâu A sạp tổ nhê Sinh dung Nhiệt tiêu dung Ô thiên hùng à Yêu bua to chĩa mây à. Yêu bua to chĩa mây Quầy chủ mây yêm nít phát yêu bùa chun yang mây châu bùa hong nhê xì thìn hùng con chiếu ye tình tài nhê giang hồ ye ói bành phim nhê xiếm chuối Bàm kên sáu yêm, bàm kên nhê yết xuống miền, lùng lùng lầy lầy vua chẳng. Xây yê cần, ba chén bàm kên nhê điều. Yê con bùa trình lô nhê miền, mấy tùng chèn lô và con bùa ọ miền mấy tùng bùng và máu mấy tùng thải càn thô bùng và máu phai ngọn chén trang con hòa, bầu miền pháo lăng mấy giấy yêm tông bùng phai bùng tài và mấy giấy yêm tây bùng hoang tài xe thìn hùng tuấn xỉ nên chát yết tàu dìa ai bầu yết tàu phào lăng về chủ yếm chiếu nhê bùa mày nom chán táp buông mày biểu nhê tiêu phiếu tụ lồng nhê nên ỏi tổ chuốt tài bàm kê nhê yết xuống ọ miền ỏi hốp gai dình bà yên yêu ỏi yết liu chun yang nái tế xì. yêu ỏi bào dung chênh ya khốp nhê thìn hùng. yêu ỏi dấu vải ọ miền nhê chá. Mpa bùn khu miền nhê chá hên chén pháo.